À, xin chào các bạn Hôm nay thì à, kênh Nhà đất Tây Nguyên tiếp tục đi quay và giới thiệu cho các bạn một cái mảnh vườn giá rẻ Cái mảnh vườn này á, thì nó có diện tích là 8 hecta Cái mặt tiền đường nhựa này, này các bạn này Nó phải tầm 400 mét là ôm cái mặt tiền đường nhựa này À mặt tiền đường bê tông này các bạn nhé Nó bắt đầu từ cái trụ tiêu kìa. Đó cái mặt tiền đường rất dài luôn Mình đi quay cái miếng đất này là tự nhiên là cảm thấy người rất là là là gọi là phấn khích bởi vì là thực sự là mình đi vô mình thấy cái miếng đất này nó quá đẹp luôn các bạn có nhìn thấy ở tốt ở trên kia nó có một cái cây đa ấy Đây, mình zoom lại cho các bạn này đó cái cây đa tận ở trên đó là cái mặt tiền đường này các bạn nhé thì cái mảnh này á, chắc cũng phải tầm uh, từ 300 nói chung là từ 300 đến 400 mét mặt tiền đường bê tông này là cái cái nó ôm suốt theo cái đường ờ, cái đường này luôn thấy đất rất là đẹp thì bây giờ mình sẽ đi vào trong nhà để quay cho các bạn về cái mảnh đất này các bạn nhé thì đây là cái cổng cái cổng để đi vào cái mảnh đất này này diện tích của mảnh đất này là 8 hecta và và theo như chủ nhà nói là là sổ sách đầy đủ các bạn nhé trên đất thì có một cái căn nhà rất là đẹp mình nói là căn nhà này xây cực kỳ kiên cố để mà xây được một căn nhà như này thì mình nghĩ là chắc phải mất mất tiền tỷ một cái khoảng sân rất là rộng này các bạn nhìn đấy sân này là để họ phơi phơi tiêu phơi cà phê đây đây căn nhà cho các bạn xem này cực kỳ là kiên cố và vững chắc nhà này thì mình nghĩ là là xây à, phải tầm cả tỷ thì mới xây được các bạn nhé Đấy, mình đi vòng quanh cái căn nhà để quay cho các bạn về cái căn nhà này trước à, chi tiết ở trong căn nhà thì mình à, mình mình chưa có vào quay được tại vì là lúc nãy liên hệ với chị chủ nhà thì chị đang à, đi chợ chưa về do đó là mình quay à, phía ngoài trước để cho các bạn về căn nhà này nhà nhà máy thái à, rộng đẹp đấy sân sân uh, sân phía trước là người ta làm tường bao rồi thì uh, uh, có hàng rào hết ở phía dưới là đất của của uh, cái mảnh này các bạn nhé nói chung thì mảnh đất này á uh, về cơ bản á, thì uh, mình thấy rằng là đường xá thuận lợi này nói chung là cách uh, cách trung tâm của Buxo uh, ờ, chắc ờ, tầm khoảng ờ, hai cây số nhưng mà toàn bộ là đi đường nhựa với lại uh, đi đường bê tông hết các bạn nhé. Cái mảnh đất này thì nằm ở xã Buxo các bạn ạ. Xã Buxo huyện uh, Tuy Đức nhưng mà nó rất là gần cái chỗ thác Buxo. Trên đất thì có 230 cây sầu riêng là là sầu riêng lớn đang cho thu. Lớn lớn và nhỏ luôn các bạn, mình xin lỗi. Là 230 cây sầu riêng lớn nhỏ đang cho thu và có khoảng tầm 200 cây bơ bơ như thế này này các bạn này 200 cây bơ to như thế này cộng với lại à, khoảng tầm à, hơn 100 cây mít thái và uh, phần còn lại là họ trồng tiêu cũng như là trồng uh, cà phê cái khu vực trên này nhé các bạn nhé là cái khu vực mà lúc nãy mình đứng ở mặt đường bê tông ấy là nó giáp toàn bộ cái phần đường bê tông đấy các bạn nhé là trên này là họ trồng tiêu này ờ, tiêu mà các bạn thấy không cái trụ ấy cái trụ là toàn là bộ là trụ bê tông hết chứ không phải là trụ cây gòn nên là cái chi phí mà đầu tư cho cái vườn này thì mình nghĩ là một cái chi phí rất là lớn cái thời điểm mà tiêu có giá thì tớ, mình nghĩ là cái vườn này thì chắc là là bội thu về tiêu đây là bơ này các bạn này bơ trái nào cho đấy rất là to tiêu thì ờ, mình thấy là cũng không đều đâu có lẽ là do là tiêu mất giá rồi cũng như là cái khả năng mà ờ, chăm sóc thì người ta không không còn khả năng về tài chính á nên là nó cũng không không phải là đều hết khu vực này là tiêu là là chết rồi này khu vực trên là tiêu thì còn này mình sẽ đi chi tiết cái mảnh vườn này tại vì là 8 hecta thì nó rộng lắm các bạn ạ à, về cái vấn đề mà bán cái mảnh đất này á thì ờ, chủ nhà họ đang đưa ra là cái giá là uh, ờ, 480 triệu một hect. hôm trước thì thông tin thì mình nhận được là 500 triệu một hect các bạn ạ nhưng mà khi mà mình có trao đổi là thời điểm này nó rất là khó bán rồi thì dịch bệnh uh, khách thì cũng ít lên thì chủ nhà họ đưa cái giá là 480 triệu một hect. so với một số mảnh vườn á mình quay á thì cái cái giá này á, thì đúng là nó cao hơn ví dụ như hôm trước mình có quay một cái mảnh là 380 triệu một hectare nhưng mà cái mảnh đó là đường đi vô là đường đất rồi thì xe ô tô không đi được còn riêng cái mảnh này thì ờ, các bạn thấy đấy cái xe mình chạy thẳng vào sân á đường là toàn bộ là đường nhựa rồi là đường bê tông ờ, mặt tường mặt mặt tiền đường là tới 400 mét đường bê tông các bạn nhé trên vườn là họ đầu tư là khá là kinh khủng trụ hệ thống tưới là trôn hết ở trong đất luôn các bạn ạ cái mảnh đất này là mình biết là chủ nhà là đang nợ là hơn 2 tỷ rồi nói chung là cái số nợ thì cũng tương đối là lớn các bạn nhé cái khoản tiền này mà lo trả ngân hàng hàng tháng không là cũng rất là mệt mỏi bây giờ mình à, đang đi lòng vòng trong cái vườn để quay cho các bạn cái khu vực này thì à, tiêu là tốt này tốt hơn này các bạn này vườn là tiêu rất là đẹp cái phần bên này thì ờ, họ trồng ờ, khoai lang này các bạn này khoai lang với lại ờ, bơ các bạn nhìn thấy nhìn cái vườn bơ này bơ rất là to ở bên tay tay phải mình này mình chỉ nhé là cái đường bê tông lúc nãy mình chỉ đó các bạn nhé nó ôm ra tận đến chạy ra tận cái cây đa luôn bây giờ mình đi ra mình quay chỗ cây đa để các bạn nhìn rõ hơn này đó các bạn nhìn đến cái cây đa cây đa kìa đó nãy giờ mình đi là còn chưa ra tới cây đa luôn là phía ngoài nó là mặt tiền đường bê tông đấy là nó ôm cái mảnh đất 8 hecta này các bạn nhé khu vực này là trồng bơ hơn 200 cây bơ thế đất rất là đẹp các bạn nhé đất là đất dương cao hơn so với đường nhưng mà là đất rất là thoải nó rất là thoải nhẹ này trên này thì bằng luôn này trên này là bằng đẹp dưới này thì nó hơi thoải thoải còn lại chất đất thì khỏi phải nói là các bạn ạ chất đất là là đất đỏ ba gian đẹp tơi xốp nói chung đất thì không có gì để mà chê về cái chất đất cả đấy trên này là họ trồng ờ, họ làm hoa màu này các bạn này rồi mình à, tiếp tục tổng hợp lại một lần nữa tại vì cái mảnh đất này nó 8 hecta nên là nó khá là rộng và nguồn thu thì nhiều à, ờ, sầu riêng thì 230 cây bơ thì 200 cây bơ to như thế này trên đất thì uh, có một cái căn nhà quá là đẹp luôn một căn nhà mà kiên cố vững chắc uh, mọi thứ là đầy đủ hết nói chung là tiện nghi là đầy đủ rồi thì uh, để mà sở hữu một cái căn nhà như vậy thì mình nghĩ là chắc cũng phải mất cả tiền tỷ thì mới có thể là sở hữu được một căn nhà như vậy cái giá mà chủ đưa ra người chủ đưa ra là 480 triệu cho một hecta các bạn nhé bây giờ mình sẽ đi xuống cái phần à, phía dưới cái khu vực mà trồng cà phê để tiếp tục quay cho các bạn về cái mảnh đất này mình à, làm video ấy các bạn thường là mình sẽ ờ, đi ờ, quay trực tiếp luôn chứ ít khi là mình ờ, thu âm ở nhà nên là đôi khi khi mà mình đi quay á à, những cái miếng đất nó rộng hoặc là đôi khi phải leo đồi á nó hơi mệt một chút cái giọng nói thì nhiều khi nó phải có hơi thở thì uh, các bạn thông cảm nhé mình đang uh, di chuyển uh, sang cái khu vực mà trồng cà phê đây các bạn này thế đất đẹp quá các bạn ạ đây khu vực dưới này này là họ trồng uh, sầu riêng và xen lẫn với cà phê các bạn nhé 230 cây sầu riêng như thế này đây là cà phê này các bạn này cái vườn này nó 8 hecta nó rộng quá mình đi mình còn chưa chưa biết là cái uh, danh ở phía dưới là thế nào chỉ có đi uh, ở trên mặt đường thì mình biết là cái khu vực mặt đường cái danh từ đâu tới đâu còn ở dưới này thì nó quá rộng luôn các bạn đất rộng nhưng mà thế đất là đẹp lắm nói chung là trong những cái thời gian gần đây mình đi quay á thì ờ, đây là một trong những cái miếng đất mà mình thấy là là thế đất nó nó rất là đẹp luôn đấy các bạn đây là, là mít thái này các bạn này có uh, trăm mấy chục cây mít thái như thế này các bạn nhé mít này cũng uh, cho bói trái này các bạn này đó dưới này thì họ cũng ờ, trồng hoa màu với một cái diện tích 8 ờ, hecta các bạn nếu mà làm thì cũng ờ, rất là nhiều công sức ở cái hàng, hàng họ ở giữa này họ làm những cái lối đi để mà cho xe cày họ đi để họ vận chuyển cái phân lân cũng như nông sản đấy thì toàn bộ cái hàng hàng bìa này là họ trồng mít thái hết chủ nhà họ tận dụng cái phần đất để mà làm triệt để luôn nãy giờ mình đi 8 hecta thì ờ, à nãy giờ mình đi xung quanh đất thì mình thấy là không không có chỗ nào mà chủ nhà là họ ấy, uh, bỏ trống hết các bạn nhé toàn bộ là đều canh tác hoa màu cũng như là cây ăn trái tiêu hoặc là cà phê mình uh, đi gần xuống dưới chân của mảnh đất này các bạn nhé để các bạn nhìn này mình đứng ở dưới chân mà mình quay lên trên ờ, phần trên đỉnh á cái phần trồng bơ mà rát cái mặt đường bê tông lúc nãy các bạn thấy không cái thế đất nó nó rất là coi như là nó gọi là thoải rất là nhẹ nhàng nó không hề ờ, dốc một tí nào nên là mình nói là cái mảnh đất này là mình cực kỳ ưng về cái ờ, cái chất đất cũng như là cái độ dốc của nó rất là đẹp các bạn ạ nói chung là chả có gì để chê cả chưa kể là trên nhà này trên trên đất thì có một cái căn nhà như lúc nãy mình nói mình cực kỳ là kết với cái căn nhà đó làm rất là sạch sẽ đẹp mình nghĩ là khi mà bán đi cái mảnh đất này thì chắc là chủ nhà họ cũng sẽ rất là rất là, là gọi là tiếc bởi vì thật ra tâm huyết nhưng mà bây giờ các bạn biết không nợ cũng khá là nhiều bây giờ um, cái hàng tiêu và cà phê ấy, thì cái giá nó không còn như ngày xưa nữa nếu mà giá như ngày xưa mà cái thời điểm cứ hơn 100 nghìn một ký thì à, mình nghĩ là à, một cái vườn như thế này thì cái cái nguồn thu thì nó rất là lớn và chính vì bây giờ cái giá nó không còn như ngày xưa nữa mà với một cái à, cái số nợ hơn 2 tỷ tính ra thì nó rất là áp lực các bạn ạ là bắt buộc là người ta phải à, bán đi để mà trả nợ trước khi mà bị ngân hàng lấy mất trên đắk nông này thì cũng khá là nhiều hoàn cảnh gia đình là như vậy đầu tư đất để làm vườn đúng vào cái thời điểm thịnh hành à, đúng là cái thời điểm mà tiêu có giá nhất cho đến khi mà bắt đầu thu hoạch thì là tiêu lại rớt giá đây sầu riêng các bạn này sầu riêng là có 230 cây như thế này các bạn nhé sầu riêng này là là mình nghĩ là uh, bói trái rồi đấy nhưng mà chắc là chủ nhà hỏi muốn giữ cây nên là hỏi không không cho trái ấy. sầu riêng là năm năm sau là là nếu mà chăm tốt là bắt đầu là thu hoạch rồi các bạn 230 cây sầu riêng họ cấy rất là đều cây nào cây đấy là thẳng hàng tắp luôn thì à, em sẽ giúp chị để bán thôi em hỏi này sầu riêng mà như thế này là bao nhiêu cây hả chị 230 cây mít thái mít thái 180 cây 500 cây bơ nhưng mà nãy em nhận thông tin là có 200 cây bơ thì à, anh dẫn anh nói 500 bơ cà là bao nhiêu mấy hai hơn 2000 thì trong cái đấy là có 200 cây sầu riêng. Ờ thì 2000 cà, tiêu thì bao nhiêu? 8 1800 cây cà này đây, cà vối lớn là 1000. Như vậy là tổng khoảng là 2800 cà đúng không? Với lại uh, tiêu thì bây giờ còn bao nhiêu trụ? 2.000 trụ nữa Vâng Cái sầu riêng này là đáng ra là bây giờ là phải cho bói này chứ nhỉ Sầu riêng năm mấy rồi Vâng Mình vừa mới ờ, trao đổi với lại uh, mấy mẹ con uh, của cái chị chủ nhà Nói chung là mảnh đất này là 8 hectare Anh chồng thì mất rồi Có ba mẹ con là, là làm thôi Và cái số vay ngân hàng thì bây giờ là rất là áp lực hàng tháng à hàng quý là phải thanh toán nói chung là cái số tiền mà hơn 2 tỷ một vay hơn 2 tỷ thì mình nghĩ là quá sức đối với họ nếu bạn nào xem clip này các bạn à, có những cái nguồn mà họ mong muốn à, có những cái nhà vườn này thì rất là hy vọng là các bạn kết nối để chủ nhà họ có thể bán được miếng đất này sớm à, một lần nữa cũng cảm ơn các bạn theo dõi video này chúc các bạn tìm được cái mảnh đất ưng ý để đầu tư